Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video của bên cửa hàng vua phụ kiện Việt Trên tay mình đang là một đầu đọc thẻ đến từ thương hiệu SSK Một trong những thương hiệu rất là phổ biến liên quan đến truyền dữ liệu các bạn ạ Đó đây là cái sản phẩm chính của chúng ta Được sử dụng trong một cái hộp ờ, rất là gọn, đẹp Đây là sản phẩm chính các bạn nhá Một cái đầu đọc thẻ này Đi kèm sẽ có một dây truyền dữ liệu chuẩn đồng USB và đầu chân quy đây là một đầu chân quy một cái đầu các bạn à, khi sử dụng máy ảnh ấy thì nó rất là phổ biến tại vì từ trước đến nay chân quy là một chân truyền dữ liệu được rất nhiều người sử dụng cũng như là được rất nhiều thương hiệu sử dụng với chiếc đầu đọc thẻ này ấy, thì các bạn có thể sử dụng với hầu hết tất cả các thẻ trên thị trường hiện nay như là thẻ to này thẻ vừa thẻ nhỡ cũng như là các thiết bị thẻ chuyên dụng dùng cho máy ảnh các thẻ chuyên dụng các bạn đều có thể sử dụng được đó một đầu chân quy để kết nối dữ liệu để sử dụng cho máy tính này các thiết bị chuyển dữ liệu cho điện thoại hoặc đầu OTG đều sử dụng được nha chất liệu bằng à, nhựa rất là bền đó rất là nhỏ gọn mang đi đâu cũng được và kèm theo đó cái sự tiện lợi của nó là bạn sử dụng cho hầu hết các loại thẻ gần như là thẻ nào cũng thể sử dụng được đầu chuyên dụng nhất của máy ảnh cũng thể sử dụng được nha đây là một cái sản phẩm phổ biến và đang rất nhiều người được tìm kiếm sản phẩm này đang có sẵn tại cửa hàng vua phụ kiện việt ở ngã tư phổ yên các bạn quan tâm chỉ cần comment hoặc để lại số điện thoại thì bên mình sẽ chủ động liên hệ và hỗ trợ ship code toàn quốc nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.